chung ngồi một mình thôi suốt cả đời này biết mấy ai thơ nhiều đêm thức giấc như người tình nhân còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu lời nói hưng hờ cuộc đời khi có cho không rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không giàu thì nhiều người theo quạnh hiu trống vắng khi nghèo lời nói yêu thương đành trả lại người trong lòng huyệt sâu nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời trong bóng đêm chập chung ngồi một mình thôi tuyệt sâu trở về một chuyện tình này đành chia đôi một người ôm di vãng người kia ở chốn xa chúc cho em hạnh phúc bên đời ai đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn được một ngày không được bao lâu tình về trên muôn lối từng yêu là đã đau chắc không ai hiểu thấu cho lòng một ngày không được bao lâu tình về trên muôn lối từng yêu là đã đau chắc không ai hiểu thấu cho